rồi hôm nay chúng ta học ờ, một số điều nói chung là đại tổng quan tổng quan về cái định chỉ trước khi họ hiểu bệnh trĩ chúng ta phải biết là là, là trĩ là gì trĩ là gì trĩ là những cái búi đó, búi dạng tĩnh mạch chỉ là búi dạng tĩnh mạch à, ở đâu ở đâu ở ống hậu môn và những cái búi giảng này nó có liên quan đến những cái đám rối tĩnh mạch ta gọi là đám rối tĩnh mạch kỹ đám rối tĩnh mạch kỹ à, có ba đám rối à, nếu mà nằm được thấy phụ khoa có ba đám rối ở vị trí 1 giờ 4 giờ và 7 8 8 giờ nha khi những cái đám rối tức mạch trĩ là nó phồng lên thì nó gây ra một cái dấu hiệu nha nó gọi là trĩ trĩ nó có hai loại hai loại trĩ trĩ là một là trĩ triệu chứng trĩ triệu chứng à, phân biệt với trĩ bệnh lý thì triệu chứng là sao thì triệu chứng là sự phòng giãn của những cái đám rối tĩnh mạch ở hậu môn này nó là hậu quả của sự tăng áp lực thường xuyên tăng áp lực thường xuyên ở trong cái, cái đám rối trị đấy à, mà thường nguyên nhân là do cái bế tắc ở một chậu hoặc là bế tắc ở hồ lưu của tĩnh mạch cửa nha tăng áp lực thường xuyên à, do bế tắc ở đâu nói dùng một cái từ cho mấy anh chị hiểu là ở hạ nguồn hạ nguồn là phía dưới nguồn ấy nha còn trĩ bệnh lý hay gọi là bệnh trĩ là gì là tăng áp lực nhưng mà không thường xuyên không thường xuyên à, thường thường nó chỉ tăng áp lực khi nào bệnh nhân ngồi lâu nha rặn này nọ thôi và nó có một số nguyên nhân trong đó có giả thuyết về cái, trương lực của cái thành tĩnh mạch trương lực thành tĩnh mạch trĩ nó giảm cho nên trĩ nó phồng ra rồi hiểu vấn đề chưa thứ hai nữa là về mặt phân loại phân loại chỉ nghe chúng ta có hai loại là chỉ nội và chỉ ngoại chỉ nội chỉ ngoại. chỉ nội thì đặc điểm thứ nhất là ở gì nó nằm ở trên đường lượt còn chỉ ngoại là sao dưới đường lượt chữ nội là thứ hai là cái gì đó phụ bởi bởi cái gì bởi lớp biểu mô đơn tầng biểu mô đơn tầng còn chữ ngoại là cái gì biểu mô đa tầng mà không có sừng không có sừng hóa nha thứ ba nữa là gì thứ ba nữa là gì hả có thể có xảy ra biến chứng gì hậu quả gì đó là gì giảm máu sa sa thì có nghẹt có hoại tử dân dân giảm máu sa gọi gì nữa hả tắc mạch ra huyết khối trong đấy đúng chưa còn đi ngoại thì sao không có chảy máu không có sa thì nó nằm sẵn bên ngoài rồi đâu có sa đâu nên chỉ có biến chứng là tắc mạch thôi cái là huyết khối trong ở trong lòng của những cái, cái so tới mạch trĩ đấy có đồ gì bôi không anh rồi bệnh nhân đến khám vì lý do gì lý do mà bệnh nhân đến khám triệu chứng cơ năng có gì thường gặp nhất là gì chảy máu đúng rồi chảy máu hai nữa là là xa thứ ba nữa là đau đau này có thể do gì do xa nghẹt có thể do tắc mạch đúng chưa mà tắc mạch thì thì thì nếu ở tủy nội thì thường thường không đau tủy ngoại mới đau cho nên tủy nội thì chỉ đau khi nào nó nghẹt thôi nhớ ha nhớ điều đấy rồi thực thể nên chị nhớ một tiêu chuẩn để chẩn đoán một cái, cái búi trĩ là gì là một khối phòng khối phòng à, tại sao là khối phòng một cái khối một cái khối thì nó tối là gì cái khối thì một, à, nó một cái khối không thì nó không có rõ phải khối khối phòng khối phòng là gì nó nhô lên khỏi bề mặt không quá phân nửa cái thể tích của nó nó nhô lên thôi ha, còn nếu có khối không thì ta lại nghĩ là nó rộng hơn ví dụ cái bề mặt của cái cái của cái vùng ống hậu môn đây nó giờ, giờ cái khối nó về ha rồi bề mặt hậu môn đây cái khối nó về nha, thì cái này là khối phòng nó nhô lên khỏi bề mặt còn trường hợp này cũng là cái khối không phải là khối phối trị cho nên dùng cái từ khối phòng à, thứ hai nữa là gì hai là gì một cái đặc điểm quan trọng là gì nó mềm mềm đặc điểm thứ ba nữa là gì đặc điểm thứ ba nữa là ấn thì sẹp vu phòng nhớ ba cái ba cái tiêu chuẩn này khối phòng mềm ấn sẹp vu phòng tại vì bản chất của cái cái chỉ nó là gì cấu tạo chủ đạo của nó là mạch máu là những cái xoan tĩnh mạch cho nên nó mềm chứ nó không có chắc như là cái mô mô cái mô mô bướu nó không được chưa thứ hai nữa là, là nó là son tĩnh mạch cho nên nó mềm nhưng mà nó ấn thì nó xẹp buông nó phòng chứ không phải là một cái nang nếu cái một cái nang nó lụng dùng có nước đây ấn cũng xẹp ấn đâu có xẹp đâu ấn chỗ này nó chạy qua chỗ kia dấu hiệu lùng buồn có ba động còn cái này là sao ấn thì nó xẹp chứng tỏ là cái thành phần trong đó nó thoát đi chỗ khác và khi buông tay ra nó lại phòng lên trở lại thì nó là đặc điểm của một cái mạch máu Nghe còn một cái nang cái cấu trúc có dịch trong đấy nha thì ấn chỗ này nó chạy chỗ kia ấn chỗ kia nó chạy vào chỗ này thì ấn giới thiệu ba động chứ không phải ấn xẹp buông phòng Thế cho nên nhớ ba tiêu chuẩn để chẩn đoán với búi trĩ một cái khối trĩ là một là nó làm khối phòng phòng lên à, thứ hai nữa nó phải mật độ nó phải mềm thứ ba nữa là là ấn xẹp hay là ấn xẹp và buông phòng nha rồi một bệnh nhân có cái tỷ đấy nha thì chúng ta thăm khám sao thăm khám thấy gì ta à, tham khảo chúng ta đưa đến chẩn đoán như thế nào nha dạ. yeah. thứ nhất là tỷ này là ta kết luận là tỷ này là tỷ bệnh lý hay tỷ triệu chứng giờ ta bỏ phần triệu chứng qua bên đi chỉ nói phần tỷ bệnh lý thôi nha yeah. thứ nhất là cái thuật ngữ dùng để mô tả là thứ nhất là ở gì nội hay ngoại nội hay là ngoại à, thứ hai nữa là gì cuối hay là cuối hay là vòng đúng chưa búi là nó chỉ nó chỉ hiện gì ở một góc nào đấy nha một cái phần nào đấy của cái cái rìa hormone thôi nha hoặc là ống hormone khi chúng ta không khám nha còn dòng là sao nó liên kết với nhau tạo cái dòng ở khắp quanh chu vi của cái cái rìa hormone hoặc là ống hormone đối với tiểu nội nha rồi gì nữa ừ. có xa à, xa hay chảy máu chảy máu nè chảy máu ta tương tác ha à, hay là xa riêng cái xa đó thì chúng ta sẽ có thuật ngữ là gì là phù nề hại tử ha phù nề hay hoại tử thì à còn chỗ này nữa là xa độ xa độ mấy nha độ một xa độ mấy là độ hai, độ ba hay độ 4 hay nếu là độ 4 thì à, phụ đề hay là hay là hoại tử nên làm sao biết hoại tử làm sao biết nó hoại tử à, tím xám có những chỗ tím hay xám đặc biệt là những cái mô nó nó chuyển sang cái màu xám là nó hoại tử rồi nha rồi một vật thể nữa là gì vừa nội hay ngoại luôn nội ngoại kết hợp với nhau ta gọi là hỗn hợp đấy nhớ những thuật ngữ đây là thuật ngữ để chẩn đoán chẩn đoán ví dụ nè tỷ nội nha dạng muối nha xuất huyết đúng chưa tỷ nội búi xuất huyết tỷ nội dòng xuất huyết trường hợp này hồi nãy là tỷ nội mà dòng xuất huyết đúng chưa hoặc là là sao tỷ ngoại búi búi thì không có chảy máu đâu nhớ nha tỷ ngoại dạng búi không có chảy máu có thiên tắc không có xa cho nên tỷ ngoại búi thiên tắc tỷ ngoại dòng thiên tắc đúng chưa hoặc là gì tỷ hỗn hợp tỷ hỗn hợp búi hay chảy máu búi thiên tắc búi xa nghẹt nhân dân vậy là nhớ là cái cái cái cây hình cái, cái, cái biểu đồ này dùng để chúng ta làm cơ sở chúng ta đưa trong cái chẩn đoán đầy đủ về cái bệnh kỹ à, đầu tiên phải xác định xem đó là nội ngoại hay là cả nội cả ngoại luôn cái thứ hai nữa là, là búi hay dầu cái thứ ba nữa là những biến chứng loại nào hay chảy máu hay tương tác hay là xa xa có độ 2, độ 3, độ 4 đúng chưa độ 2 là gì là đứng lên thì nó tự động nó lên độ 3 là phải đẩy nó mới lên độ 4 là nó thường trực độ 4 cũng có hai độ hai loại nó một loại là không nghẹt một loại có nghẹt ha thường trực là có nghẹt khác nếu mà nghẹt thì sẽ có hai cái thể là thể phù nề hay là hoại tử phù nề hay là hoại tử ha rồi có gì thắc mắc rồi tới đây chưa để chẩn đoán trị đó là về lâm sàng ra chúng ta cần phân biệt một số cái bệnh lý khác mà đôi khi chúng ta nhầm đôi khi chúng ta nhầm với cái chẩn đoán là, là trị thứ nhất để cho nó phân biệt trước tiên chúng ta phải xem coi đã nói một điều nhất là xem coi chỉ này là là bước đầu tiên là phân biệt chỉ triệu chứng a phân biệt với chỉ bệnh lý à, tìm xem hiểu xem bệnh nhân thì hiểu xem bệnh nhân có có sơ gan không tăng áp tới mạch cửa không đúng chưa cái thứ hai nữa là gì là gì à, có một cái khối u nào ở cái bụng chậu hay không và cách làm gì chúng ta sẽ làm gì thông thông âm đạo nha gọi nhiệt độ thông trực tràng chấn thứ gì thì nó phân biệt là chúng ta xem coi nếu là trị bệnh lý có một số bệnh lý khác có thể chẩn đoán nhầm với trị bệnh lý thứ nhất là gì u ống hậu môn này quan trọng u ống hậu môn nhìn thấy nó, nó khối một khối như thế nó gồ gồ như thế cái luận là trị mà thật ra không phải là trị u ống hậu môn đặc điểm nó là sao hả à, cứng sùi hoặc là loét đúng chưa thứ ba nó có hạch hạch lân cận đặc biệt là hạch ở vùng bẹn, nha yeah. hoặc thì nữa u lành tính ha u lành tính hormone môn là gì là những cái u nhú u nhú lành tính thứ ba nữa là các sang thương về mặt da liễu khác ví dụ như là màu gà màu gà bệnh lý da liễu rồi trong khoảng 80 phần trăm trường hợp thì nếu chúng ta hỏi kỹ bệnh sử thăm khám thì kỹ chúng ta chẩn đoán được kỹ à, tuy nhiên tuy nhiên để chẩn đoán xác định chúng ta bắt buộc chúng ta phải phải có à, phải có gì à, à, à nội soi để chẩn đoán xác định bắt buộc phải có nội soi hậu môn à bắt buộc phải có coi như là một cái xét nghiệm thường quy trong cái chẩn đoán bệnh lý vị trí rồi nguyên tắc điều trị thì sao đi sơ sơ qua thôi nguyên tắc điều trị là gì đó, luôn luôn bao giờ bắt đầu bằng điều trị nội khoa điều trị nội khoa à, điều trị nội khoa là gì thay đổi chế độ ăn uống à, thay đổi chế độ về, về sinh hoạt lao động cũng như ăn uống là sao ăn nhiều chất xơ nhưng mục đích đó làm cho phân nó mềm uống nhiều nước tập thói quen đi tiêu đúng giờ nha thứ hai nữa là là, là đi tiêu thì sao nên ngồi ngồi bệt chứ đừng ngồi xổm ngồi bệt ngồi bệt là sao ngồi đến ngồi hẳn ở cái bồn cầu luôn chứ đừng ngồi xổm ngồi xổm là ngồi ngồi giống như ngồi à, ngồi đó là ngồi trong hổm động tác ngồi xổm nó sẽ làm tăng cái áp lực ở trong cái vùng đó nhiều lắm nha thứ hai chứ đừng lại gì nữa đừng có đừng có đừng có cố đi cho nó xong cho nó nhanh nha không có rặn không có rặn nha có nhiều người ấy, người ta người ta làm gì người ta vô trong toilet ta ngồi ấy, là ta lấy báo ta đọc cách ta đọc để cho nó ra tự nhiên hơi lâu một chút xíu đừng có ráng rặn bậm môi mà rặn rặn thì nó sẽ cương à, anh càng rặn bệnh nhân nhớ là trĩ trĩ mà càng rặn thì càng bón tại vì sao tại vì ăn rặn thì nó phồng lên phồng lên nó bít cái cửa ra cho nên là càng rặn thì càng rặn nó càng không ra khổ sở cho nên để tự nhiên nha cho nên không phải tôi khuyến cáo chuyện ngồi lâu trong toilet nhưng mà ở bên nước ngoài đó thì cái, toilet của ta còn sạch còn hơn ở phòng khách nữa ha trong đó ta có thư giãn nghe nhạc đồ đọc sách đọc báo đồ đấy à, còn mình thì không có mình thì vô hôi quá vô ráng mà nó nhanh nhanh mà đi ra thì cái đó là bất lợi cho anh này à, rồi gì nữa à, thay đổi chế độ ăn uống thay đổi chế độ sinh hoạt lao động tránh ngồi lâu tránh ngồi một chỗ lúc chưa tại vì ngồi lâu quá thì sự ứ trệ nó sẽ kéo dài ngay cho nên thợ may thợ may là dễ bị dễ bị trị lắm ngồi lâu quá thì cái cái cái, cái hồi lưu cái, cái thông thoáng của cái hệ mạch máu trong đấy nó không có ứ lại dễ bị trị nhớ rồi gì nữa hả hết chưa rồi những loại thuốc thuốc à, làm gì làm làm cải thiện cải thiện tuần hoàn làm cho nó thông thoáng thứ hai nữa là tăng cái tăng cái trương lực thành mạch tăng sức bền thành mạch rồi nội nội khoa mà không có hiệu quả chúng ta mới tính cái chuyện can thiệp can thiệp nha có bao nhiêu cách can thiệp có bao nhiêu cách nha, nói chung có ba cái nhóm lớn ba cái nhóm lớn thứ nhất là chúng ta sẽ quỷ cái bố trị đó đi quỷ bố trị cái thứ hai nữa là triệt mạch bố trị triệt mạch à, là tìm cái mạch máu nuôi thì cái động mạch nhánh động mạch đến cái bố trĩ đấy ta thắt nó đi thì lượng máu đến nó giảm thì cái bố trĩ ta sẽ xẹp đúng chưa thứ ba nữa là treo bố trĩ đó lên treo bố trĩ đó lên tại vì sao nguyên tắc là gì trĩ nó càng xa xuống dưới thì nó càng ứ trệ đúng chưa càng sệ thì nó lại càng ứ trệ cho nó treo nó lên nó sẽ cải thiện được cái sự ứ trệ đấy dĩ nhiên là trong ba cách này ăn này là có hiệu quả kém nhất hiệu quả kém nhất ha còn quỷ bố trĩ đó có nhiều phương pháp ha có bỉ bằng cắt bỏ cắt bỏ nè bằng phẫu thuật nè đúng chưa có gì nữa là gì làm cho nó teo đi chất sơn thứ ba nữa là thắt nó đi ha, thắt dây thun nha và là gì nữa là quỷ bằng những phương tiện khác quỷ bằng gì kia à, tia laser những phương tiện khác ha, vẽ bằng tia laser argon laser argon laser dần dần nói chung là làm cho nó tiêu đi làm cho nó tiêu đi can thiệp trực tiếp vào nó ha đấy còn một phương pháp hiện nay đó có là longo nha longo à, ông, ông bác sĩ này người ý ông phẫu thuật viên này là người ý là người đầu tiên phát phát minh ra phương pháp này cái nguyên tắc của longo là gì vừa kiệt mặt vừa treo chứ không có quỹ bố trị nhớ chưa khi mà mấy thầy cô hỏi nguyên tắc của phẫu thuật lông logo là gì quỹ bố trị hay tiệt mạch hay treo thì nhớ là gì là tiệt mạch và treo bố trị này vẫn còn nguyên nhưng mà sau đó là mổ xong là thấy là nó, nó một thời gian ngắn sau mổ nó sẽ xẹp đi mất cái tiêu đi tiêu đi cho nên nguyên tắc của lông logo là vừa tiệt mạch vừa treo tiệt mạch cọng treo rồi nói chung là nắm cái đại khái những, những cái tổng quan về chỉ là sau này bạn nào muốn giỏi hơn muốn đi sâu hơn thì chúng ta sẽ đi tôi nói những cái, cái tổng quan thôi nói tổng quan thôi nha giờ Long logo nói sẽ dễ sơ sơ cho các bạn biết nha Long logo nó như thế này giờ đây là thời thượng yeah. ống hormone là rì hormone đây yeah. ở đây là cái lớp ờ, lớp lớp niêm mạc chỗ này đường lượt tôi, dễ nó nó, nó lõm vô đây yeah. đấy chỉ chỉ nội nên mình nên nhớ là tất cả mọi biện pháp can thiệp tinh trị đều là can thiệp tinh trị nội hoặc là cái phần nội của trĩ hỗn hợp chứ không có ai mà đụng vô phần ngoại nếu đụng vô phần ngoại là anh ta nói anh là thầy gà lắc bông nha sau đó cái phần trĩ ngoại nó sẽ teo đi thành cái mẫu da thừa cái mẫu da thừa để làm cho người ta khó chịu sẽ cắt chứ anh đụng trực tiếp vô cái phần trĩ ngoại đấy là là sai trừ một trường hợp duy nhất là tỉ ngoại có huyết khối mà bệnh nhân đau quá dùng thuốc giảm đau không có hiệu quả thì ta mới chặt ta nặng ra thôi chứ còn tất cả mọi biện pháp can thiệp bên tủy là can thiệp lên phần nội ha hoặc là tủy nội phần nội của tủy không hợp hoặc là hoặc là tủy nội không nha còn cái, cái ngoại đấy là cái cái dư chứng của cái cái trên của cái nội cho nên nếu có nội và giải quyết được rồi thì cái ngoại đó nó sẽ teo đi thành cái mẫu da thừa thành mẫu da thừa nha long longo là gì long longo là người ta sẽ để cắt bỏ một cái khoanh niêm mạc cắt bỏ một cái khoanh niêm mạc của trực tràng ngay trên ống hậu môn và ta bấm lại vừa cắt vừa nối lại luôn cắt bỏ đúng không ngay trên ống hậu môn nè cắt bỏ đây cắt bỏ khoanh niêm mạc chứ không phải cắt bỏ thành nhé bấm lộn vô cái thành là hơi, hơi phiền cắt xong là cái máy nó bấm luôn bấm lấy cái phần này nè phần, phần a nè b nè nó nối lại nha nó cũng nối lại bấm lại thì lúc đó thì sao lúc đó là sẽ có hai cái tác động là gì mạch máu nó bị mạch máu nó sẽ bị triệt cái hai chỉ này nó sẽ kéo được cao đúng chưa chỉ nó kéo lên cao này AB AB đúng chưa điểm kéo lên cao à, sau đó thì sao thời gian sau thì sao mất luôn đấy chúng ta không can thiệp gì vào cái vùng cái vùng đau cái vùng đau nhất nhạy cảm nhất của bệnh nhân là cái vùng này một phần hai dưới ống hậu môn đúng chưa không can thiệp gì hết cho nên mổ xong bệnh nhân rất là thoải mái vui vẻ nhưng cái điều quan trọng là tốn nhiều tiền tốn nhiều tiền giờ chi phí mổ longo là chục triệu trung bình khoảng chục triệu là đánh giá thấp nha và có gì thắc mắc không ừ. tại sao là chuyển ngoại là mổ không tức là mình nhân nó bị chỉ một cái này nhưng mà trên là mổ chỉ ngoại mà chỉ ngoại chỉ ngoại mình nhân đau thì đó chỉ ngoại nó bị khó nó chỉ nó đỏ đỏ mà tại sao mổ mổ vì lý do gì chẩn đoán gì thì ông hợp xa dạ. có xa không nhiều khi nhiều khi nhiều khi là bệnh nhân muốn mổ thì bệnh nhân nó đau đau là chỉ đau khi nào đau khi nào trĩ nó bị bị nghẹt thứ hai nữa là trĩ nó bị huyết khối huyết khối ở trong trĩ ngoại đấy nha trĩ nội bị nghẹt hoặc là trĩ ngoại bị huyết khối nha, thì mới đau chứ còn ngoài ra đâu có đau đâu thì chỉ có biến chứng là gì trong ba cái biến chứng xa nghẹt có chảy xa xa nè đúng chưa thứ hai nữa chảy máu thứ ba đó là huyết khối chỉ ngoại chỉ có một biến chứng thôi là huyết khối chứ còn chỉ ngoại không nghẹt chỉ ngoại không có chảy máu nhé rồi thôi nghỉ